Xin chào tất cả anh em đang xem video clip của tôi ngày hôm nay thì, uh, tất cả anh em nào đang thua ta về cái môn chơi sóc tới bịp thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi tôi sẽ tư vấn những mẫu đồ chơi chuẩn xác nhất đến cho anh em ngày hôm nay là rất là vui khi được quay trở lại để giới thiệu đến cho anh em một trong những mẫu đồ mới nhất tại cửa hàng của chúng tôi Đấy, công ty MK Casino chuyên cung cấp xì lẻ tất cả những mẫu đồ chơi sóc đĩa bầu cua tài xỉu và bài lá thì hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đây đó chính là cái mẫu ống dung cảm ứng e L6 mới nhất trong cái năm 2020 này Đấy, đã được cập bến về tại cửa hàng của chúng tôi với khoảng cách đánh rất là xa từ 80 phân đến 1 mét còn trước đây là chắc hẳn là anh em chơi loại ống 4, ống 1 thời xưa dùng rất là nhiều nhịp rất là khó đến khi mà anh em đi chơi còn đối với những anh em chơi quen anh em nghe giọng dung thì tôi sẽ không nói qua nữa <clears throat> còn anh em là mới chơi thì lên ấy, lựa chọn cho tôi đó chính là cái ống dung cảm L6 e này bởi vì nó sẽ dùng có thể nhịp dung của nó chỉ là hai bốn sáu tám và 10 còn đối với những anh em chơi mẫu thời xưa thì anh em chưa biết được về mẫu đồ này cũng có thể xem được cái video này thì anh em hãy lên thử trải nghiệm qua rằng thứ nhất là dây dựa của nó sẽ không không còn dây dựa như thời xưa nhịp dung sẽ rút gọn khoảng cách sẽ xa hơn và nó sẽ làm trực tiếp ra một cái đầu nút khiển bấm về máy báo dung và máy đo chơi cảm ứng thì máy sẽ phải cao hơn quân vị và bát đĩa úp vào thì em mới có thể bấm để máy nó sẽ đo Đấy, không được khi mà anh em không có bát thì anh em không nên bấm máy bởi vì khi anh em đo thì máy rất là dễ là bị loạn bởi vì không có quân vị Đấy. thì à, cái nhịp rung của cái máy l sóng này đó là tứ trắng sẽ dùng từ 1 đến 2 nhịp ba trắng sẽ dùng từ 3 đến 4 nhịp sấp đôi sẽ là 5 đến 6 nhịp còn ba đen là 7 đến 8 nhịp cuối cùng là tứ đen là 9 đến 10 nhịp anh nhá thì tôi sẽ sóc qua cho anh em 10 tiếng với máy cảm nghe sóng này để anh em biết được cái cách dung của nó như thế nào và biết được cái độ chuẩn xác của nó có như đạt đủ yêu cầu của anh em đi chơi không đối với những anh em chơi ở những cái sòng suối to cái luồn quân vị thì anh em lên lấy cái đồ này bởi vì ưu điểm của cái máy này là chơi là chơi mẫu quân vị cảm ứng quân không tăng 100 phần trăm quân thì lao chân sẽ thử là không hút 100 phần trăm không cần bát đĩa nhé lưu ý với anh em thế không cần bát đĩa à, làm chân này không hút này tiếp theo là tôi sẽ soi đèn flash cho anh em soi tất cả bốn mặt quân vị nhá soi đèn flash này anh em này Đây, hoàn toàn không có gì anh em nhé soi đèn vào lắp quân bị không tăng Đấy, để chắc chắn hơn để khi em vào trong cuộc chơi rằng đồ không tan thì nó mới có thể mang lại an toàn cho anh em cũng như là cái sân chơi để anh em có thể kiếm được tiền không để không làm sao luồn cái đồ có tan vào đấy, người ta lại bỏ hết cuộc chơi thì mất cái lời anh em kiếm tiền và lưu ý với anh em rằng bây giờ là trên mạng rất là nhiều những cái lời người ta quảng cáo những cái đồ chơi ví dụ như là không luồn quân không luồn bạc và không luồn đĩa mà có thể chơi chiến thắng được thì đó là cái điều vô lý 100% rằng anh em mua là chắc chắn sẽ bị lừa đảo nên là anh em phải luồn được một trong ba cái đồ chơi này vào thì anh em mới có thể bịp được người ta chứ bây giờ không muốn luồn đồ chơi mà vẫn bịp được người ta thì nó đánh trước rồi chứ không đến đợt của anh em nữa Đấy, lưu với anh em rằng như vậy và mua hàng thì anh em nên chọn những cái nơi cửa hàng nào nhiều đồ cũng như là có cửa hàng rộng đấy, ví dụ như một cửa hàng của người ta sẽ to đấy, uy tín nó sẽ hơn đấy, đối với những cái nơi người ta bán hàng rất là ít đồ thì à, ngay bây giờ đây nhìn chung thì tôi đã nói qua cho anh em rồi sóc thử cho anh em đúng 10 tiếng để anh em biết cách chơi khoảng cách của nó như nào khoảng cách là 80 phân đến 1 mét còn chơi thì là dung hai bốn sáu tám và 10 Đấy, ống thì đeo trên người quân thì đã luồn vào cuộc chơi và bây giờ sắp này ba trắng này tôi mở luôn ba trắng này này bốn nhịp cùng nha vẫn là ba trắng này mở này vẫn là ba trắng này nhá hai tiếng chuẩn cả hai này Đấy, cái ống ờ, L6 này thì nó trồng quân chéo vị thì máy nó đều có thể báo chuẩn xác hết nên là anh em yên tâm sắp đôi anh em nhé năm sáu nhịp mở sắp đôi này đấy, ba ba này dùng ba nhịp là ba trắng này mở này và ánh sáng này đấy, 4 chuẩn xác 4 này anh em này với khoảng cách rất là xa khi mà anh em chơi cái sòng sới mà không ngồi gần được đối với những anh em mới chơi ấy, thì những cái nhịp rung của nó nó nháy nhẹ một cái thì những cái tiếng đấy anh em nên bỏ qua bởi vì đồ thì không dám khẳng định với anh em là chuẩn xác được 100% nhưng mà nó sẽ lên đến 90% và có những cái tiếng kết khi mà nó sẽ không bị rung nháy nhẹ một cái mình này sắp đôi này anh em này ba đen này ba đen này anh em này bảy nhịp rung sấp đôi này Đấy, sau khi mà tôi sóc 10 tiếng thì anh em đã thấy được rằng chúng 8 tiếng liên tiếp đối với những cái tiếng mà nó sẽ rung nhẹ một cái là khả năng của nó là quân vị khi mà anh em đặt bát đĩa là khoảng cách của anh em đặt xa hơn một tí thì cái máy nó sẽ báo rung không chuẩn đâu bởi vì khi là anh em à, đi chơi thì em lên học trước ở nhà với khoảng cách của máy rung bởi vì cái máy rung cả cảm cái là sáu này nó bắt buộc là anh em phải ngồi đúng với cái khoảng cách là từ đấy, 80 phân đến 1 mét là khi anh em đo chuẩn ví dụ này như cái mặt vị sấp đôi tôi để gần quá so với ờ, máy dùng có khả năng là lên 7 8 9 nhịp dung này tôi bấm thử cho anh em này mười hai nhịp rung luôn anh em nhé còn khi mà tôi đặt xa quá này anh em nhé nhìn nhé khi tôi đặt xa quá này nó sẽ báo rung này đấy thì rung ba nhịp nó mất đi tận hai nhịp rung của cái mặt vị sấp đôi còn mà khi mà tôi đã đặt đúng cái khoảng cách của máy nó đã đo là từ ờ, tám chín mươi phân đến một mét này nó sẽ báo rung đúng chuẩn ở trong khoảng năm sáu nhịp này dùng đúng khoảng 6 nhịp rung khi mà anh em mặt vị sắp đôi đó chính là cái ống dung cảm ứng L6 và nếu mà anh em nào có nhu cầu cần được tư vấn về ống dung cảm ứng L6 không dây mới nhất này anh em có thể liên hệ cho tôi qua số điện thoại hotline là 0972 422 cách chơi thì anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi nó thuận tiện và nó đơn giản hơn chi tiết hơn về cách chơi của máy cảm ứng L6 này còn anh em nào ở xa thì tôi có thể gửi hàng về cho anh em rồi gọi video trực tiếp hướng dẫn cho anh em cách chơi của cái ống dung cảm ứng L6 này và lưu ý rằng là quân vị sẽ là không tăng 100% và máy sẽ đánh với khoảng cách rất là xa từ 8 90 phân đến 1 mét có thể là xa hơn đối với những mẫu quân vị mới và cách bảo quản của quân vị anh em có thể chơi được à, nhiều lần với à, khi anh em mua hàng tôi sẽ tặng cho anh em một miếng kẹp trì để anh em có thể bảo quản được cái mẫu quân vị của anh em